rồi sẽ không còn những mơ mộng anh rồi sẽ nuôi lại những hy vọng tháng ngày rồi trôi đi mãi vui buồn kể lại cho ai tim mình cũng rung động rồi sẽ không còn những mơ mộng anh rồi sẽ nuôi lại những hy vọng